thương con mẹ thương cho tấm thân cơ hàng con đỏ sáng có tiếng thở dài khắc sâu mỗi tình không vội vai nhiều lần thiên tai kiếp này không thân cũng không duyên cũng không phận vì vô nàng đâu hạnh phúc